Xin ờ, kính chào tất cả anh em trong ngành ống kính Mình là nhân viên kỹ thuật của công ty cổ phần xuất nhập khẩu Factor Việt Nam Thì hôm nay mình đã về với Bình Trị Đông, Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh Để lắp đặt và chuyển giao cho anh Vũ một ờ, dàn máy cắt Và bao gồm một con ờ, máy cắt 05S Mang thương hiệu Megatech của công ty cổ phần xuất nhập khẩu Factor Việt Nam thì mình cũng đã thực hiện lắp đặt và căn chỉnh lại toàn bộ và hướng dẫn anh à, về cách cắt và sử dụng máy và đã hoàn thiện về cái con máy cắt 05S này thì à, anh đã làm thêm một bộ à, chống văng đấy thì mình cũng đã thực hiện à, chuyển đổi qua cho anh một bộ kẹp chống văng để anh cắt thì anh an toàn hơn và đỡ bị văng DC và tên bảng điều khiển mình đã cũng đã chuyển hóa ghi bằng tiếng Việt để cho anh sử dụng dễ dàng hơn và cũng đã thực hiện hoàn thành và tiếp theo là một con máy phay đầu đố Megatech của công ty cổ phần xuất nhập khẩu Factor Việt Nam mình cũng đã thực hiện căn chỉnh một bộ dao sinh pha cho anh Vũ rồi và tiếp theo là một con à, đột dập hơi 14 dao mình cũng ờ, vừa đánh số thứ tự và ghi chức năng từng dao và căn chỉnh lại dao cho anh Vũ và không thể thiếu là một con máy ờ, nén khí để cung cấp toàn bộ hệ thống hơi cho tất cả dàn máy ở đây như anh em đã thấy thì ờ, mình đã cắt và đã lên góc cho anh Vũ Cảm ơn anh em đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.